Hello, hôm nay Trương tiếp tục ra bệnh viện Đa Khoa Tâm Anh để làm thủ tục xuất viện cho khách hàng. À, lát nữa các anh chị cùng theo chân để Trương lên xem cái thủ tục xuất viện tại bệnh viện Đa Khoa Tâm Anh ngày hôm nay à, có điều gì khác biệt không nhé. Xin mời các anh chị. Hello các anh chị, đây là phòng uh, làm thủ tục ra viện. Thì cái thủ tục ra viện uh, đối với bệnh viện uh, Đa Khoa Tâm Anh thì nó rất là đơn giản. Ở ờ, khi khách hàng thông báo ra viện thì bộ phận xử lý các bạn ở đây các bạn sẽ hoàn thiện giúp mình cái hồ sơ để khách hàng có thể giao diện một cách nhanh chóng à, thì trên bàn ngay trước mặt trên đây chính là cái hồ sơ bệnh án của khách hàng à, hồ sơ này đã được các bạn ờ, đã được các bạn làm giúp mình tất cả những giấy tờ liên quan đến quá trình nhập viện điều trị cũng đã được các bạn ấy đưa hết vào trong cái cái cuốn hồ sơ này à, ngay sau đây thì Trương sẽ xuống xin dấu sau đó mình sẽ giao về cho các chị nhé bởi vì cái thủ tục nó rất là đơn giản mình người bệnh không phải đi lại nhiều chào các chị nhé đây là cái nơi ờ, đã được xin dấu và viết hóa đơn